Xin chào tất cả anh em Hiện nay đi à, đánh tài xỉu Đây à, ngoài những cái người người ta đánh tài đánh xỉu Có là người ta kết tài kết xỉu ra Thì cũng có rất nhiều Đặc biệt là những à, tay Những người đánh lớn Người ta sẽ đánh thêm cả bầu cua này Hoặc là người ta đánh số Ví dụ như là Tôi lấy một ví dụ Nếu như một số Anh em đi đánh nhé ví dụ như là trường hợp nó lên tứ ngũ lục này đó bốn năm sáu này thì thường thường là khi một số người có một số người người ta đánh số hoặc đánh bầu cua ví dụ nếu như anh em lắc hột nhé, tôi nói này, nếu như anh em lắc hột nhẹ như này đó lắc nhẹ như thế có thể là rất nhiều người người ta sẽ đánh uh, nghĩ là còn tài người ta sẽ đánh ngũ lục tài cho nhất xỉu với cái bộ hột này thì tôi cam đoan như chén này nó sẽ xuống xỉu và không có ngũ lục đó có ngũ thôi không có um, lục đây nó là một cái cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ lắc đi theo ý muốn của mình đấy là một phần cái điều thứ hai nữa là số anh em để ý này nếu như khi chúng ta lắc nhẹ đấy con ờ, như chén vừa rồi có thể ngũ lục còn nhưng mà nó sẽ đi đi ờ, theo một cái cách ờ, hoàn toàn khác biệt ví dụ như là có con ngũ hoặc con lục thì nó sẽ kèm theo con nhất hoặc con nhị có nghĩa là khi có nhất như chén này chẳng hạn bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem nếu như chén này có thể là người ta sẽ đánh tay con người ta sẽ đánh vào nhất nhị xỉu cho ngũ tài hoặc lục tài nhưng mà khi nhất nhị xỉu có thì vẫn cũng có cả ngũ hoặc con lục lên có nghĩa là nó sẽ xen kẽ vào với cái bộ hột này thì chuyện người ta đánh số rất là hạn chế đặc biệt là đánh bầu cua nếu như trường hợp mà người à, chén này người ta đánh nhất nhị xỉu cho ngũ tài hoặc lục tài mà có nhất nhị nhưng mà có cả ngũ hoặc lục thì chỉ hòa tiền thôi hoặc là ăn sát để kiểm chứng cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử chén này cho anh em xem xem có phải là nó có cả ngũ hoặc lục không đó bây giờ số 10 này lại sang số 11 này đi duy nhất một hột từ số 10 136 qua 146 đi duy nhất từ con tam qua con tứ thôi đó bây giờ số 12 nhưng cái với cái bộ hột này thì ờ, số 7 số 8 là những cái số người ta hay đặt ờ, số bởi vì anh em biết ấy, nếu như đặt đánh ờ, số thì tỷ lệ ăn nó cũng rất là lớn đặc biệt là những cái số nhỏ ví dụ như là 4 5 6 này 4 5 hoặc là 17 16 17 15, 16, 17 những số đó thì tỷ lệ ăn thua rất là cao. Nhưng mà với cái bộ hột này thì nó rất ít về những số đó. Nó chủ yếu là về số 9, 10, 11, 12 thôi. Nó lại quay về ờ, số 11. Xuống số 9 luôn này. Lại sụa lên số 11. Hột đi rất là khôn hột anh em nhé. Lại số 10 bây giờ số 12 lại xuống số 10 này. 442 nó bây giờ nó mới bị một chén là chén số 14 giờ lên bão ngũ anh em này vừa số 14 lên ba con ờ, ngũ đó, bây giờ nó mới ờ, xuống một chén số 8 thôi đây là chén số 8 đầu tiên lại lên bão lục anh em thấy hột đi rất là hay nhá tỷ lệ lên bão rất là cao giờ lại số luôn số 9 lắc rất là nhẹ không cần lắc mạnh tay bây giờ nó dừng một ờ, nó qua tài số 17 lại bão tứ anh em ạ hột lên bão liên tục đó bây giờ lại xuống số 10 này. lại qua số 11 hột đi rất là khôn hột anh em nhé bây giờ nó dừng một chén số 8 nữa qua số 10 số 16 lại lên bão nhị anh em thấy hột nào đi rất là đều hột và tỷ lệ lên bão hay còn gọi lên bảo nó rất là cao vừa rồi tôi lắc cho anh em khoảng à, tầm hai chục chén trên dưới hai chục chén thì đó thì nó lên đến bốn chén bảo bảo ngũ này bảo lục bảo tứ và bây giờ là bảo nhị thì bây giờ tôi sẽ dọi thử đèn cho anh em xem để anh em thấy à, cái bộ hột này thì là hoàn toàn không tang 100% nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đây anh em nhìn tất cả nó đều là không tang 100% nhé với cái bộ hột này thì anh em có thể tự tin đi bất kỳ sòng sới nào nó có rất nhiều ưu điểm thứ nhất là tránh được những cái số 7 8 hoặc là 13 14 là những số người ta hay đánh xỉu chủ một điều nữa là hột thì hoàn toàn không tang tỷ lệ lên bão rất là cao hột đi đều bây giờ tôi sẽ thử qua cả cục hít cho anh em nắp chén dĩa hoàn toàn không có gì hột hạt tôi đao cho anh em là không tang 100% và đây nó chính là cái bộ hột tránh số mà à, bên cơ sở à, à, Tuấn Hùng của chúng tôi đây mới đưa ra thị trường nhằm phục vụ cho anh em anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này